mọi người hôm nay ờ, mình sẽ quay một cái video clip để mà uh, phản hồi lại để xem cái tình trạng của bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh ở Cẩm Khê Phú Thọ uh, tiến triển tích cực như thế nào đây là hình ảnh đây mọi người thấy rằng đây là bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh à, năm nay là cô ba, 55 tuổi 55 tuổi thì trước đây là cô mắc rất nhiều bệnh à, cô có bệnh nền dạ dày xương khớp mỡ máu và còn có cả những cái khối u xuất hiện những cái khối u ở dưới da đây ạ đây là những cái kích thước khối u ở dưới da mọi người nhìn thấy là lồi hẳn lên đây đó lồi lên đi này thì ờ, được ờ, biết đến kiềm sản ờ, sản phẩm kiềm sapphire mình đã giới thiệu cho cô sử dụng hai chai x50 và hiện nay thì theo phản hồi của cô thì sức khỏe của cô tiến triển khá là tốt thì xin hỏi cô là Ờ, sau khi mà cô sử dụng ờ, sản phẩm kiềm X50 ờ, hai chai thì hiện nay sức khỏe của cô như nào ạ? Xin chào mọi người nhá. Mình là Nguyễn Thị Thanh ở Cẩm Khê Phú Thọ. Thì vừa rồi là mình nghe tiếng cái sản phẩm X50 là điều trị các loại bệnh này rất tốt. Thế thì mình ví mua hai chai này mọi người ạ. Đây. Hai chai này X50 này thì mình uống hết hai chai rồi. Thế và cái sản phẩm kiềm đây em mà chống cân bằng mọi người ạ đấy với đây là cái kiềm kiềm để triệt để chống covid mọi người nhé thì vừa rồi là mình uống hết hai cái chai hai cái chai kiềm này rồi chị được rất nhiều bệnh à, như là bệnh dạ dày này xương khớp này à, tim mạch máu mỡ và u đấy, còn nhiều bệnh khác nữa thế mình uống hết hai chai thì mình thấy trong cơ thể mình là rất biến chuyển rất nhiều thế ai mà có bệnh nền như mình thì mọi người hãy uống cái sản phẩm này để cho nó tốt để nó nó nó, nó khỏi được mọi bệnh mình có sức khỏe tốt hơn thế còn cái sản phẩm này là sản phẩm cân bằng uống hết cái loại đấy rồi mình uống sản phẩm cân bằng sau đó là nhất là bây thời à, điểm bây giờ là có bệnh covid rất là là, là căng thẳng mọi người mọi người mua cả cái này nữa để diệt chống chọi với cái bệnh covid tốt quá à, rất tốt mọi người ạ à thế nên là cái sức khỏe của mình mình uống cái những cái sản phẩm là mình thấy có hiệu nghiệm rất tốt biến chuyển rất nhiều Đấy, mình khuyên mọi người là nên mua sản phẩm này để uống để mà lấy được sức khỏe chống chọi với covid nha mọi ờ, người nha cho cháu hỏi là hiện nay thì cái tình trạng à, dạ dày của cô như nào rồi ạ à, dạ dày của cô thì vừa rồi cô điều trị hết hai chai thì cô thấy biến chuyển rất nhiều trước là cô đau lắm cô đau mà lại nó cũng à, đầy lên tận trên này này nó cũng đẩy nó đầu 10 phần là cô giảm cái dạ dày là 80 phần trăm rồi tôi quá đấy. nên là tôi khuyên mọi người là ai có bệnh như tôi thì nên mua cái này để điều trị để tăng cường sức khỏe đề kháng lên thế còn Gọi cái chỉ số cái chỉ số mà mỡ máu của cô đã trở về trạng thái cân bằng chưa cô cái cái cái đây mọi người nhìn nhá cái uh, u của tôi đây, đây ở dưới da này này đấy, ở bên này nữa là của tôi để này nên mọi người nhìn cái u này là là, cái này ờ, lần trước của cô là lồi lên bây giờ là tẹt hẳn rồi nó co nó tẹt rất nhiều được mọi người ở đây nữa này là tẹt là bây giờ không còn nữa đây, bên này là không Đấy. còn nữa bên này là coi là gần như khỏi thật rồi chỉ trước, còn bên này thôi. À, Đấy, mà mọi người trước đây trước đây là cả hai bên cánh tay này cả hai bên cánh tay của cô là có xuất hiện những cái khối u như thế này và hiện nay thì phía bên tay trái của cô là không còn à, khối u nữa là, bên này giảm và chỉ hết rồi chỉ, chỉ còn, còn mờ mờ nhỏ nhỏ hạt đỗ thôi mọi người một một tí xíu ở đây thôi đấy còn toàn bộ là bên đây là à, không còn nữa rồi là mất rồi và bên cánh tay phải này thì, à, này thì à, cái kích thước khối u này thì cũng đã giảm rồi hôm trước cô có đi khám lại là đã giảm được một nửa rồi và chỉ còn hai cái khối u này nữa thôi trong khi đó là trước đây thì à, cái khối u ở bên tay trái và bên tay phải của cô kích thước là khoảng tầm 4,5 đến 5 mm và hiện nay đã giảm giảm đi rất là nhiều rồi đó sản phẩm này rất tốt cũng rất hiệu nghiệm mọi người nhé đấy thế nên là uh, cô chú anh chị à, em nào mà đang mắc cơ thể mà đang mắc một số bệnh nền đặc biệt là đối với những người mà đang ờ, mắc bị ờ, u ở giai đoạn uh, à, 1 và giai đoạn 2 thì nên chúng ta nên mua cái cái cái kiềm X50 này dùng bởi vì đây là một trong những cái sản phẩm mà chuyên trị để mà điều trị những người mà có bệnh nền từ hai bệnh nền trở lên từ hai bệnh nền trở lên trong cái sản phẩm kiếm x50 này nó có chứa rất nhiều uh, những cái kháng sinh thực vật để tăng cường sức đề kháng của bệnh nhân uh, giúp cho bệnh nhân ăn ngon hơn ngủ ngon hơn uh, tăng sức đề kháng chống chọi với bệnh tật đó uh, ngày hôm nay cảm ơn rất cảm ơn uh, cô đã uh, có một vài chia sẻ để mà truyền tải người à, chúc cô mau khỏe cảm ơn cô rất là nhiều